À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phạm TV thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm một cái lọc bằng canet thì cái này á, là mình ờ, bắt trước theo mấy cái ở bên thủy sinh ta làm á thì canet này nó sẽ giúp cho mình ờ, lọc nước tốt hơn tại vì một cái viên canet này nó chứa lượng vi sinh cao hơn sứ lọc rất là nhiều và kết hợp với sủi oxy nữa thì sẽ rất là hiệu quả nên mình sẽ thử làm cái này thì để làm cái ờ, cái đồ lọc canet á cái này nó sẽ được ngâm chìm trong bể uh, bể nước của mình á thì nó sẽ như thế này thì bạn làm bạn sẽ cần có một cái chai thủy tinh chai nhựa như thế này chai nhựa này mình mua ở ngoài tiệm 30k thôi khá là khá là rẻ sau đó các bạn mua về các bạn à, đục những cái lỗ xung quanh này để cho nước á, từ khi mà cái cái đồ sủi oxy nó chạy nó sẽ kéo nước qua cái những cái lỗ này đó rồi ở phía trên này á, là bạn sẽ đục để cho oxy nó thoát ra rồi và bên trong cái bình này á, sẽ chứa canet rồi ở ờ, dưới đáy của nó các bạn sẽ để cho mình thêm một cái tấm mút để mình lọc những cái ờ, phân những cái cạnh ờ, cạnh thô nó sẽ được lọc vào trong cái tấm này thì thỉnh thoảng mình sẽ vệ sinh nó và lấy ra rồi ở bên hông nó bên hông nó bạn thấy nhìn này mình có đục hai cái lỗ ở đây đó thì hai lỗ này sẽ ấm cắm ống oxy vào thôi đó thì cái này nó đặt xuống bên dưới này trên này là ống oxy này còn trên này là sủi uh, canet nó sẽ sủi oxy nó thắt lên đây đó bây giờ mình chỉ cần fill canet thôi canet thì một hộp này chỉ cần khoảng một ký canet là đủ rồi mình fill vô rồi cho bạn coi kết quả cuối cùng nha à, đây là kết quả cuối cùng nha các bạn thì sau khi mình lắp vô trong à, trong bể cá của mình á, thì nó sẽ như thế này đó, và thấy nó chạy khá là ok thì thay vì các bạn để không cái sủi oxy á thì các bạn dùng nó để tận dụng để chạy cái lọc vi sinh này nữa thì nhờ cái lọc vi sinh này á, mà thấy cái nước của mình nó khá là trong không rất là trong luôn nhìn cá rất là rõ và chi tiết này. đó. thì à, ngoài cái dàn lọc lần trước mình giới thiệu các bạn á lọc trên này á, thì mình thêm một cái cái này đó. thì à, lúc mình lắp vô nó có một chút khó khăn đó là nếu các bạn dùng cái đồ hút á thì đối với cái một cái lọc mà lớn như thế này nó sẽ hay bị bung lắm nó hay nổi ở trên á nên là mình đã bỏ trong nó một cái quả nặng đó, khoảng kg bỏ vô đây thì là nó sẽ giữ cho cái cái lọc của các bạn nó chìm dưới đáy à. rồi tiện đây mình cũng giới thiệu cho các bạn coi cái ờ, mấy con cá mình mới nuôi tức là cái dàn cá cú chín con coi ấy, mỗi con nó khi nặng tới ký đuối hai ký ấy, vô cái bể này là không thể chịu được cái bể này nó chỉ có 200 300 lít nước thôi nên là cá nó bơi rất là khó khăn với lại nó kích thước nó càng lớn á. mình thấy là nuôi mới đến một thời điểm nào đó khi mà lượng cá quá lớn cá nó hầu như nó không lớn được nữa và rất là tội với cá nên là mình đã chuyển hết cái đàn cá đó về cái hòn Nam Bộ ở ngoài quê rồi tức là ba mình ngoài quê các bạn xem nếu mà những clip trước bạn thấy ngoài quê ba mình có một cái hòn Nam Bộ thì à, cái hồ đó nó rộng hơn cá bơi được còn đây mình chỉ giờ mình à, cố định lại thôi mình nuôi là chỉ có à, bốn uh, con cá thôi bốn con cá hai con coi hai uh, con coi bướm với lại hai con coi thường đó vậy thôi còn kia là bữa trước mình thả cá mồi thôi đó thì cái này là fix luôn mình sẽ không tăng số lượng cá nữa mà chỉ để nuôi như này thôi nuôi để chăm thôi. rồi à, clip này thôi nếu các bạn thích video của mình thì nhớ like subscribe kênh của mình nhé cảm ơn rất nhiều